bốc sẽ là lớn đẹp nhất anh em nhé tôi sẽ bỏ những quân mà không cần thiết đi này đặt vào đây này sau đó lật bật lại bật lửa đại này và đại nó soi thôi nối này là đã kết nối xong này bật xuống này báo rất là nhẹ nhàng chất lượng cực kỳ cao Đấy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 bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên chúng tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản đây anh em có thể thấy này và cái bộ cái loại kính khác nữa à, đó là kính của hộp gỗ kính này cũng là của Mỹ anh em nhá đây tôi cho anh em xem cái hộp nó này đây là một cái sản phẩm là đỉnh cao đây. tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn thôi cho anh em cái cái mắt để anh em xem thì cách sử dụng kính áp tròng này như nào thì khi anh em đeo vào mắt á thì anh em nhìn cái bộ bài á nó như chơi bài của họ anh em nhá thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó anh em nhìn này đấy cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này đấy bình thường thì sẽ như này đấy không nhìn thấy mắt thường không nhìn thấy gì nhưng mà anh, tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo kính áp tròng này vào mắt được rồi nên tôi vẫn đeo cho anh em xem đây đây như anh em nhìn rõ này những con này con tám này đây đấy con này là con át này đấy con này con ca này cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá đấy những con này là con quizo này anh em này đây anh em nhìn góc này đấy con này là con hai anh em nhá đây con hai này tôi sẽ cho anh em xem này con hai này con 7 này con 6 này con 5 này con 4 này con 3 này đấy khi bỏ kính thì lại như này đấy tôi lại đeo kính vào này đấy, con 4 này đấy, con 3 này đấy anh em chơi bài mà chơi như bài ngửa đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi thì bên cạnh cái bài phổ thông à, bài cái bài nước ga 2001 này đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những mẫu bài khác trên thị trường thì nhờ anh em hỏi tôi như này cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không tôi nói luôn là không phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số này của tôi này 0984 80 49 còn tại vì lớn trong cái lĩnh vực uh, cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội đấy thì bài bây giờ tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài những mẫu bài nước ngoài đấy như này và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này đây cái bài này ở ngoài bắc chơi rất là khủng khi khủng luôn đây tôi sẽ cho anh em xem lưng bài cái bài rồng vàng như nào này đấy anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngửa luôn này còn đây là rồng đỏ này anh em này đó cái hộp của nó đây này thì bên cạnh cái rồng đỏ rồng vàng thì có bên còn cái bài nhựa bài hộp nhựa như này đây là bài nhựa nha anh em nhá ngoài bài nhựa thì bên nhà tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền tây chơi đó là chính là cái bài đô la vàng đây anh em này đây là cái bài đô la vàng anh em nhé anh em nhìn hộp hộp này đô la này bài đô la này anh em này đấy một số anh em miền tây rất là hay chơi cái bài đô la vàng đô la trắng này đấy. anh em nhìn lại xuống điện tôi này đấy thì à, và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi đó là cái bài cúc áo tôi cho anh em xem qua cái hộp nó đây đây mẫu bài cúc áo và một cái bài nữa thì cũng rất là phổ thông ở cả bắc cả nam đây cái bài đỏ hai mẫu bài đỏ bài kim cương diamo này anh em nhìn này cái mẫu bài này thì à, anh em khu vực ở kiên giang mình tôi rất hay chơi tôi sẽ tôi sẽ đeo kính áp tròng vào để cho anh em nhìn nhé đây đeo vào thì sẽ như thế này Rồi. em nhìn rõ chưa